mai ngày 16 tháng 3 được cho các bạn tham khảo miễn phí nhé hàng ngày thì mình đều làm video cho các bạn tham khảo cũng hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình à, rất là nhiều tâm huyết này chất xám này để hàng ngày mình có thể là ngồi soi xét cầu kèo ấy mình cũng mất khá là nhiều thời gian nữa nên là các bạn ai mà đi qua video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 đây, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn bạch VIP 46 Đó rất là vui và rất là tương mừng rực rỡ đây nhá 46 ngày hôm nay nó cũng đã nổ rồi đây Đó, đã đưa các bạn, à, những bạn mà nào mà hôm nay đã trùng máu và theo mình ở trên video Bạch VIP 4664 thì em cũng đã về bờ rất an toàn với 46 rồi Chỉ có hơi đem tiếp một chút khi mà cái đè chạm thì ngày hôm nay cầu của nó tạm ngưng rồi Ngày hôm nay thì chỉ có cái cầu bạch thủ, thủ lô VIP thì nó tiếp nối Cũng là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn rồi Đó thì các bạn cũng đã về bờ rất là an toàn Thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok nhá hy vọng là uh, ngày mai thì mình sẽ lối lại cả cái đề chạm này và uh, sẽ hy vọng là cái cầu bạch tuyết vip này nó vẫn sẽ thông để cho các bạn về bờ bến an toàn với cả đề cả lô đó là ngày hôm nay thì cũng niềm vui nhân lên rất là nhiều lần khi mà ở trên video thì chúng ta ăn bạch vip 46 còn zalo các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì các bạn ngày hôm nay cũng đã về bờ rất an toàn với hai nháy đầu của lô 49 các bạn nhé đó thì mình cũng xin được chúc mừng thêm một lần nữa là những bạn nào mà các bạn đã theo mình bạch vip 46 thì các bạn thì cũng đã đang về bờ rất là rực rỡ và rất là ok rồi thì các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể là chia vui cùng với các bạn này và mình cũng lấy đấy để làm cái động lực tốt hơn để mình có thể là hàng ngày có thêm cái động lực để ngồi soi cầu chốt số cố gắng tìm ra những cái cầu kèo và những cái con số đẹp để cho các bạn tham khảo lấy số về bờ nhé và các bạn mà ai mà mà chưa like và đăng ký kênh ấy, thì các bạn cũng hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé để mình có thêm uh, có có thêm động lực để hàng ngày mình có thể phát triển kênh ấy để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa cái thao tác đăng ký kênh thì rất là đơn giản thôi các bạn nhấn vào like này ở đây có cái cái vòng tròn này có chữ đăng ký kênh thì các bạn hãy nhấn ngay vào đăng ký kênh và tiếp theo thì các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng chuông để mỗi một khi mình up video lên thì nó sẽ gửi đến thông báo đến cho các bạn thì các bạn sẽ biết ngay không phải đi tìm cái kênh thập tướng nương của mình rất là vất vả nữa các bạn nhé đó cái thao tác rất là đơn giản thôi đấy còn bây giờ thì mình sẽ mở cái nhật ký zalo cho các bạn xem đây ạ đấy rất là vui khi mà ngày hôm nay thì mình có dẫn dắt được các thành viên ở trong nhóm của mình về bò cực kỳ an toàn với độc thủ lô vip hai nháy các bạn nhé chúng ta ngày nay chúng ta đã ăn được cả hai nháy lô 49 đó mình uh, xin được chúc mừng các thành viên ở trong nhóm của mình nhé đấy bởi vì là mình có cái thời gian làm việc của mình rất là bận rộn nên mình không thể uh, không thể nhắn tin ờ, chia sẻ được với mọi người nhiều đó hàng ngày buổi chiều mình chỉ có lên uh, mình soi cầu chốt số sau đấy là mình tìm được ra những cái con số nào đẹp nhất thì uh, mình gửi lên ở trong nhóm cho các bạn đó thì mình có thể mình chỉ có thể chúc mừng các bạn như vậy thôi không thể nhắn tin được cho từng người một thì các bạn cũng hãy thông cảm cho mình nhé đó thì ngày mai mình vẫn đang sẽ cố gắng là mình vẫn đang có những cái cầu kéo rất là đẹp mình sẽ cố gắng là có thể là à, trèo lái các bạn được về bờ một cách an toàn nhất các thành viên của mình nhé và các bạn ai mà đang bị loạn cầu bí số hay đang bị xa bờ các bạn muốn tham khảo vào trong cái nhóm của mình giống như các bạn thành viên của mình thì các bạn hãy liên hệ với zalo của mình nhé 0963236194 và đây sẽ là cái số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tự nương của mình mình xin nhắc lại nhé là 0963236194 các bạn nhé và hiện tại thì đang có rất là nhiều những cái kênh giả nó đang giả mạo các thập tứ nương ấy để nhằm mục đích lừa đảo các bạn thì các bạn cũng hãy để ý để tránh bị lừa đảo rồi mất tiền oan sẽ rất là khổ thân các bạn đấy thì à, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính đây là soi xét cầu kèo cho ngày mai để ngày mai các bạn tham khảo ở trên video nhé hy vọng ngày mai thì nó cũng sẽ tiếp nối được cái cầu kèo của ngày hôm nay và sẽ tưng bừng rực rỡ như ngày hôm nay luôn thì à, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 6 độc thủ đề 4664 và bạch thủ vip là 6996 sẽ để rút gọn ngày mai sẽ có 44040 0141 242 494 66 060 161 363 và 565 đó trên đây thì mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo này với những cái con số với những cái nhịp đẹp nhất và khả năng ăn cao nhất có thể rồi các bạn mà thật sự trùng máu với mình thật sự thích những con số số này thì các bạn chơi nhé còn nếu không thì các bạn có thể xem để tham khảo và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là nói là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì cũng hoàn toàn mang tính chất là tham khảo nhé đó lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia